Nó đầy đủ nhá, không thì cứ không ẩm à Tiền tẩy cái nhau cái ẩm 500 này. Chứ còn gì rõ ràng nhá. Cặn mẹ quá đít ạ. Nửa vậy. Ai là Nửa chắc ăn chắc ăn đéo thì đỡ hết đòn như này đòn léo gì được nữa. Đã có đòn nào cả. Bác giống em đấy. Yeah. Ui giời ơi có người đẹp ngồi cạnh bên mà cái ẩm ở đấy cái ẩm à, đầy đấy theo 500 này cân cân cân năm trăm này cân một triệu đâu một triệu em Đúng rồi, nó ẩm 500 500 mà ẩm 500. 500 thì em đi 500 trăm, cân một triệu vất một triệu em đi ừ. đấy là cân rồi đấy rồi hôm nay triệu thêm 500 triệu thêm 500 kìa ra sao ra sao chơi hay nghỉ triệu rưỡi này cân đúng không thêm triệu nữa cái đấy có điểm bỏ rồi cho bạn đi thoải mái rồi băng vâng. vừa vào ờ, cho Đấy. bạn có điểm ngay cửa lật đi băng rồi còn gì băng băng như này phải vất nhà, dạ. nhà này có cân không nhà này phải vất một triệu chứ mới cân tới một triệu à triệu cân gái cân nói thì mở bài thôi đi cái gì lên đây một hai ba đây ăn đi ui giỏi hơn tí sơn này ui tí sơn nói là nhỏ hơn đấy quay vâng. cuối cùng Trên hai Ý thật chín mười đô đỏ lức ấy chứ Chén đỏ Tiếc thật Còn mất bao tiền đây Ra đây, cắt lại nó đỏ Đấy, cắt lại mất mặt em rồi Gà đây là đồng triệu nhá ừ, Con Con cơ tới cửa Nè ừ. Có cái cay. Cái đeo Tiếng này nên người xem nào cân 2 triệu rồi nha lên người đi lên người đi ui ui ha ha món này liệu có ăn được nữa không đấy nào móc móc cân nhé dùng không cân 2 triệu triệu rưỡi 2 triệu cân cái đá ở dạ. 1 ờ, triệu à? cân 2 triệu triệu thêm 500 to thế thêm luôn Tới to thế à được anh em giờ mình bỏ vào hai triệu rưỡi đúng không đúng rồi băng băng à Để xem con đi Nhanh dạ, dạ, nhanh nhanh em Thôi bỏ đi 8 nước, 9 nước còn nếu ăn thì 8 nước bỏ đi hai triệu rưỡi à? Không có đảng Cái này thêm bao nhiêu? Hả? Thêm triệu rưỡi à đúng không? Triệu rưỡi 500 đúng không? Thêm 500 nên bao nhiêu đúng rồi. Đúng rồi, thêm 500 là chín cụ Thêm trong 2 triệu nữa thôi chị chết rồi, thế mình mình mất oan tiền em ạ Nhà mình không có gì ngoài điều kiện đấy <laughs> Được Thêm hai triệu nữa nói thế thì anh rực rỡ đấy nghe yeah. em thua tí anh em mình về nhà nghỉ là chạc hai này chạc nhá chạc tiền nhà nghỉ nhá bao nhiêu đủ hai hai triệu gì thêm ba nữa đi ông cứ là năm triệu bỏ, bỏ em à. bỏ em bỏ bài người ta thêm ba cả đuổi mẹ luôn ba triệu cân này 5 triệu khác chơi ác dữ nhỉ? Ừ. Đấy, có điểm Bắt chứ biển sao, giờ lỡ vào kèo rồi Đây. Thừa tiền mà đi sale về nhà đấy Trong gần tí rồi 50 à, Mẹ, Ví đâu nhỉ? Đây. Đây. rồi đúng không? Thế là cân rồi đúng không? Ừ còn nữa không từ á xem bao nhiêu tiếng này căng cơ đấy nhà này chẳng em có gì à chết rồi hàng gặp thêm hàng. lại 5 triệu hàng gặp hàng em ạ đã đuổi được thế là bài nào hàng gặp hàng rồi hàng gặp hàng chắc chắn cái quả này anh em mình may mình không theo cái đầu chết hai chịu rưỡi tám nước bài bỏ thằng kia kéo sập tính à? xem ừ. thằng này thằng này chắc sập thằng này không ăn thua thằng nào cả cần người ta kiểu gì cũng phải cân rồi nước này phải cân rồi để xem lời có gì vả thêm triệu 5 triệu thêm một triệu chú em chơi chơi tới luôn <laughs> thêm triệu khác thêm triệu thêm một triệu, triệu. thêm một triệu nó có điểm nó lại vàng nhập nghỉ nghỉ ngược kinh chưa thêm ba triệu nữa Ờ, rồi bây giờ chẳng nhẽ này không vào đến cái nước này rồi mà không vào nữa thì nó bảo mình ngu ngay xem bài đuổi không đuổi tiền tôi đóng họ sao có cái gì Ủa. không mà theo hướng ấy ông có theo tí không đâu xem theo tí không Ui chung với ông 2 triệu Sao mà phải buồn Đến đi Nào Cái bài này mới sợ gì đấy Thêm 5 triệu nữa à? Ừ. Đâu đâu, người ta thêm 3 triệu Tôi chung với ông thêm 1 triệu 2 triệu 2 triệu 2 triệu 3 triệu ông vất rồi đấy Giờ ông tố thêm thì tố rồi Thêm 5 triệu khác nữa được. Ờ, nhà này có 2 triệu này. 3, 3 triệu Nhìn mà có đáng tiền tưởng mà theo. 2 triệu. Ôi, em 5 triệu khác không? Nếu mà mình Ông biết là chung tôi 2 triệu nhá, nếu được thì tôi đưa ông 4 triệu. Bắt chứ sao? Kinh nhỉ, căng thật đấy. Mới vào đã chơi quả căng quá. Kia, chung đi chung luôn đi kia. Không, cho mượn 200 nữa. Đủ lắm. Mượn 2 triệu nữa đi, mượn triệu nữa đi cho mượn chứ đây không chung thì trả biết bài mượn 500 nữa đỏ quá triệu rưỡi nhá đủ 5 triệu này thêm lại ông đúng một triệu nữa thôi như thế người ta lấy đuổi lại góp thêm triệu đi ông góp thêm đi đây tôi đủ sợ cái gì mà mà đây lên. can không thêm à cần thôi là đây can thì làm thế thôi bảy tám chín chín bảy tám chín cái gì bảy tám chín rồi mẹ vậy nó còn nhẹ ấy mình may nó vào may là nó không vào lặng đây mày đừng gọi được mười triệu em đã bảo rồi thấy chưa nó hết tiền không triệu nhá mày là may đấy rồi bàn cà này nó chả lát người đã màn nhỉ là lên văn bài sợ thật sợ thật đấy đây cũng 9 điểm tôi không đứng phải ông được ông với cái gì đây mượn mượn đây triệu rưỡi giả luôn đi đây cũng 9 điểm quy rô đây mà thêm theo hai vòng qua đi bán cả ông hai triệu luôn này kéo cho ông lọc 500 ok Thế bữa nãy Ôi. bảo chung thì không chung May quá tí còn có 3 triệu để giả tiền nhà nghỉ em ạ Không, nghỉ thôi anh ơi Ừ, được rồi Ok Chào à, tất cả anh em nhé Thì là chắc hẳn là anh em cũng đã xem qua cái đoạn clip vừa rồi Và anh em thấy rất là hấp dẫn đúng không? Đấy Thì là thực ra thì là ở trong cái, cái, cái trận đánh đấy là bọn kia nó cố tình nó đem gái sinh vào yeah ăn mặc nó nó nó hở trên lòi dưới để mà cố tình làm cho tôi phân tâm đấy để mà, mà, mà làm cho tôi không không không đánh được đấy nhưng mà dù tôi cũng có phân tâm thật đấy lúc đầu thì ờ, tôi vào thì cũng thấy rất là phân tâm thật nhưng mà cũng không thể là quên trách nhiệm của một cái thằng mà đi đi đi, đi đánh đánh bịp được đấy thì là như anh em cũng đã đã thấy cái ờ, cái ván bài mà tôi bịp để ăn hết tiền của mấy thằng kia ấy thì là làm sao để mà có được cái ván bài nó lại biến đổi hay đến mức như vậy thì là ở trong cái ờ, clip vừa rồi tôi trong cái, cái, cái, cái trận đánh vừa rồi mà tôi vừa chơi và anh em cũng đã xem ấy là tôi đã sử dụng cái chiếc áo đổi bài này này đấy thì để có để để làm một ván bài như vậy thì tôi phải có chiếc áo đổi bài này đây là một chiếc áo đổi bài anh em đã xem đây này đấy thì chiếc áo đổi bài anh em nhé chiếc áo phông đổi bài thì như ở lần trước thì tôi cũng đã giới thiệu về một cái chiếc áo đổi bài rồi nhưng mà là chiếc áo khoác nhưng mà theo cái thời tiết và và và, và cái, cái, cái thời tiết bây giờ thì là nó không phù hợp với và cái thời điểm bây giờ nó không phù hợp với cái, cái áo khoác đổi bài nữa cho nên tôi đã cho ra cái sản phẩm đó là chiếc áo phông đổi bài rất thích hợp ờ, ờ, rất là là là, là là, là thích hợp cho anh em dùng vào cái thời điểm và vào cái thời tiết của thời điểm này đấy thì chiếc áo này nó có tác dụng nó cũng đổi đổi lá bài có thể biến đổi từ lá bài này thành lá bài khác đây tôi sẽ đổi thử anh em xem nhé đây này lúc đầu tiên anh có thể cho một con bài vào chưa đấy con gì nhá anh em nhé cho con cho một con bài vào thì là như này nó biến đổi lá bài cũng như này đây là đúng đúng y hệt như ván bài lúc chiều tôi vừa vừa vừa chơi này tôi sẽ mô tả lại anh em xem đây nhé thì là lên ván bài tôi sẽ cho lúc đầu tiên là tôi chỉ ừ, ờ, hai ba k năm điểm thôi thì tôi cho một lá vào này chưa đấy cho một lá bài vào rồi thì lên một ván bài sau như cũng như là lúc chiều luôn thì là tôi lại được như này đây anh em nhé ván bài tôi sẽ làm sắp xếp y hệt như một ván bài thì ở lúc chiều lúc lúc lúc lúc ừ, tôi vừa vừa vừa chơi thế thì là là ván bài như này anh em nhé đấy nó lên ván bài như này kk 4 này đúng không nó chỉ 4 điểm nhưng mà anh em chỉ cần một thao tác rất là là đơn giản đấy trong chớp nhoáng chỉ trong vòng không đến một giây yeah. là anh em có thể đổi thành ba con cai này đấy thì là để mà nó thực tế hơn nữa thì tôi sẽ à, mặc thử cái áo này vào trong người để anh em xem và xem nó cái nó đổi như nào anh em nhé đây tôi mặc thử cái áo này vào trong người này cho anh em xem này đây anh em nhé áo rất là đẹp luôn đấy rất là đẹp như áo anh em mùa shop không khác gì áo anh em mùa shop nhiều khi nó còn đẹp hơn đấy chị yeah và nó còn ngoài ra là có chức năng để đổi vai và cái điều đặc biệt ở đây nhất ấy, là anh em nếu mà anh em có cái sử dụng cái chiếc áo này thì đi chơi rất là cơ động anh em nhé vì sao tôi nói cái áo này là cơ động thì anh em có thể là đi chơi ở khắp mọi nơi và đặc biệt là anh em không phải luồn cái bộ bài vào một số anh em có hỏi là đi chơi thì có phải ờ, nếu mà sử dụng cái áo này thì có phải là luồn bộ bài mình vào không thì là xin thưa anh em là không không không phải bài của nó anh em nhé tất cả những cái bộ bài thông thường ở ở ngoài thị trường anh em đều có thể chơi đều có thể đổi được đấy tốc độ đổi bài rất là nhanh đây anh em xem này đổi rất là nhanh anh em chỉ cần một thao tác nhẹ anh em chỉ cần để đây đấy để cái lá bài gần đây là nó tự động nó đổi cho mình chẳng hạn đấy anh em nhé nhìn này tôi đổi này tôi lấy một bài lá bài bất kỳ anh em nhé đấy nhá con ca này chưa tôi để một thao tác nhẹ này đấy nó ra con ba ngay chẳng hạn hoặc là lên một ván bài à, như này chẳng hạn đi đây anh em nhé tôi làm gần giống như là một ván bài lúc chiều anh em xem này K K tám này anh em chỉ cần một thao tác nhẹ này đấy ba con K ngay thấy không rất là đơn giản để anh em nếu đi chơi bài lá và có chiếc áo này thì chơi rất là ok nó rất là thích hợp trong bộ môn như đánh liêng hay ba cây hay là bài cào gì đấy thì rất ok thì ờ, riêng về cái sản phẩm áo này thì nó cũng rất là nhiều mẫu mã đây cho anh em xem một cái mẫu thứ hai đây chẳng hạn đây đây là một cái mẫu áo đổi bài nhé đây là rất là nhiều mẫu cho anh em tùy lựa chọn nó đổi bài rất là nhanh đây anh em nhé đổi rất nhanh này đấy anh em thấy không đổi nhanh không đấy đổi bài rất là nhanh rất là êm hầu như là áo đổi nó không có một tí tiếng động nào luôn anh em nhé đấy đổi rất ok đấy, anh em ơi. thích chiếc áo này anh em nào có nhá hứng mà muốn có một chiếc áo như ở trong clip của tôi uh, chơi bài vừa rồi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với tôi